Ui Boss Boss à Ồ boss rồi Đạn nó đi chậm lắm nhá Trông kiểu rất chi là khó chịu ấy Ê Đứng như thế mà dính à À mấy mấy cái cục này nó nó, nó nó tỏa ra những cái cục nhỏ nên mình phải bắn mấy cái cục này này bớt mấy cục mấy cục nhỏ thì mình hơi nhiều mẹ rồi cố lên cùng bắn con này đi chết rồi mình muốn hit nữa mình chết rồi bắn không, không trúng rồi nó từ đầu đến cuối à đạn ban đầu nó chưa nhiều đúng bắn bình thường ôi, ôi. Ờ, nhầm rồi đúng rồi Quá. Đó, va chạm đi thôi Ô kìa máy bay nữa nghe được ấy được mà nhỉ khó quá mấy cái tên lửa nó phóng mạnh quá luôn đấy mạnh quá đáng luôn á còn bắn đạn đạn thì nhanh nữa trước mặt nói mà Ôi tránh tránh xa cái quả đầu lâu này ra Chết mẹ nó dồn vào góc rồi ăn cứt rồi Lùi ui tránh sau quả đầu lâu này nó nổ phát là ăn ăn cướp luôn ui nè kinh ghê à. rồi ngon rồi ngon rồi đi đấy có phải ăn rồi đấy ui à ui à ui à ui à không được không được không được nó gần chết rồi cố lên bắn không trúng ạ ui à. chưa né né né né né né nó né nó né nó ui à. rồi ngon rồi mày mày chết rồi tao Ooh ấy à ui mình ngồi trong được luôn à à giết chết con trong rồi chiếm lấy cái này luôn được quá nhở ui giờ đi đâu à đây à được quay ra đây à ui đạn vô hạn luôn à ơ chỉ có một đường thôi à có giáp kéo sợ thế mà sông à, bắn thôi ok làm được boss này trông có vẻ nhạt nhưng mà để bắn đến nó khá là khó với cái khẩu lựu đạn mày gặp khẩu này thì mày chết rồi còn lợi thế à ấy à thoảng không để ý cái đạn nó khó nhìn vãi đừng hòng tiếp cận anh cút cút ra cút cút ra mẹ mày chạy đâu rồi ồn còn ui ui ui ui ui mẹ nhiều đạn đấy quả đạn nó càng ngày bắn càng xa thì phải đừng hòng tiếp cận anh chết đi nó còn mấy máu kìa đổi súng cái mẹ mày ngon ngay máu hơi sớm À đánh lại từ đoạn này à? quy luật của nó một tí là ok không hiểu sao lần này nó bắn 接着买。 老了你，然后你得进多了，你得到我们来了呢，然你得我们来 giò Không xa thôi Không xa kiểu kiểu nó à, ok Chết mày Mà em này đánh con lần đầu tiên đánh con tướng mà không nhìn thấy cái mặt tướng ấy Boss này đứng một chỗ Ném cho nó một quả lựu đạn trước này ấy da vẫn ăn đạn ạ à. Em không hiểu ôi à Cố ăn đạn cho bằng được Ui à Đạn này càng này nó càng nhanh ạ Ồ, bản đeo trúng rồi đạn à cái kia phá được mà cái đạn kia phá được mà đạn phá nổ được mà ôi chạy ở kìa mấy viên đạn bé chết mẹ rồi ui rồi nó quay liên tục luôn ạ à. cứt thật của bạn có trúng không vậy đây đây đây đây bạn vâng. vẫn đang trúng con này robot dễ mình còn một hit thôi thôi chết thì làm lại có kinh nghiệm lần này rồi kinh nghiệm chiến trường này không cái này chỉ cần lướt qua là né góc này đứng đừng đang đẹp không muốn đổi tí nào luôn để mẹ nó bắn súng yếu một tí cũng được con này là dễ mà chơi game không cần nhìn mặt boss luôn Trời ơi, game không cần nhìn mặt boss Thể con chó cày thế nhở À cái quả nó hai ba vòng Rồi cho mình chơi như chơi nhảy dây vậy dash ba phát liên tục thôi về sau hơi hơi hơi cuống có vẻ như là không đủ dash để để để, để qua khỏi mấy cái phòng tròn to nữa Mình lúc nào cũng phải giữ stack dash ở tầm hai cái này mới ok có quy luật có quy luật có quy luật không cần dash vòng tròn chạy có quy luật chơi nhảy dây rồi Ôi, mất máu lần đầu tiên Quá đẹp Mất máu lần thứ hai Quá là không đẹp sắp chết được con chó à luật có quy luật có quy luật bố mày né bố mày đéo bắn nữa cuống lắm né ui ờ biết chơi rồi con mẹ mày luôn Chết chưa cu Chơi con này phải bao, bao nhiêu lần nhỉ Săn con này phải hình như là sáu sáu lần thì phải Xin cái ngai vàng nhá Lợn Uầy uầy uầy uầy Mẫn niệm à Mượn lắm rồi Bao giờ giết được con này thì thôi nhá Chó chết Bắt đầu giục mình rồi đấy Không hiểu làm game ra con boss đéo thì khó thế nhở Dễ dễ thôi cho trẻ con nó còn chơi Ok chưa Ok chưa Ok chưa Ok chưa đạn nào cũng né Nó cần biết là phải đạn gì Ok chưa à. Đó Mạnh Chết mọi chưa Hay vãi nổi Chơi 20 mạng